Chào mừng ờ, quý vị và các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn ờ, máy phun thuốc từ sâu, phun hóa chất Rozo K768B Đây là bộ hộp của máy Đấy, máy sử dụng động cơ hai thì máy đây là hàng liên doanh thôi nhé không phải là hàng Nhật đâu ạ sử dụng công nghệ của Thái Lan đây hàng còn nguyên đang nguyên kiện sau đây tôi sẽ bóc ờ, máy ra cho quý vị và các bạn cùng xem Vâng thì đây là hình ảnh của máy đấy ạ đây quý vị và các bạn có thể thấy dung tích của bình là 25 lít do dầu K768B Đấy. đây là động cơ động cơ hai thì này nhìn rất là đẹp đây Đấy. còn đây là chỗ xả hóa chất đây là đầu ra của nó cái cái bộ này thì làm bằng đồng nhé quý vị nhé các bạn để xong quá trình tiếp xúc với hóa chất thì nó không bị hỏng hóc này đấy sau này là tấm lưng là sao mặt lưng của nó ở đây tổng thể của máy còn phụ kiện theo máy thì gồm có một cái ờ, dây ờ, của nó này dây ra của nó dài 1 mét túi phụ kiện của nó gồm có ờ, cái này là để thường thường để vặn buri các thứ này cái này là cả tay cầm và cái khóa của nó và sách hướng dẫn sử dụng đấy cái này là cái cái đầu nối dài này cái này là cái bếp phun của nó nó có ba bếp đấy cái này là cái dây ờ, đeo đây là cái gioăng cao su đấy thì phụ kiện theo máy gồm ờ, các thứ đấy đây máy sử dụng động cơ hai thì sang pha nhất thường thường pha tỷ lệ 125 ờ, là một lít nhất pha với 25 lít xăng đây là cái ga của nó này cái này là để điều chỉnh tốc độ của nó nhanh chậm này lâu này là chậm này còn hai này là nhanh này để điều chỉnh cái uh, hóa chất ra dễ sử dụng thôi máy nhìn rất là đẹp này. quý vị và các bạn à, có nhu cầu à, mua bình phun thuốc bình à, phun hóa chất uh, chạy xăng thì vui lòng liên hệ uh, công ty điện máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội để được uh, tư vấn uh, cũng như uh, là biết thêm về chi tiết về giá cả và uh, phương thức vận chuyển thì uh, bấm đăng ký kênh video của điện máy Cường Linh để xem thêm các sản phẩm về nông nghiệp của chúng tôi Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video Hẹn quý vị và các bạn ở video tiếp theo